Đúng. Dầu nhờn Racer Scooter đạt tiêu chuẩn ra số MB của Hiệp hội ô tô xe máy Nhật Bản giúp động cơ scooter luôn dễ khởi động.